Tôi là Hoàng Doanh, lãnh đạo của một công ty hàng đầu. Mà đã là hàng đầu, cái gì cũng phải đi đầu. Sếp. ơi thế mà sếp Vietinbank IFAS efast Vietinbank, IFAS Vietinbank Chuyển đổi công nghệ thanh toán, tiết kiệm thời gian mua bán efast Vietinbank, IFAS Vietinbank Lấy chữ tín làm hàng đầu, độ bảo mật trên toàn cầu efast Vietinbank, IFAS Vietinbank Chỉ cần một chiếc bắt tay, mọi vấn đề biến mất ngay efast Vietinbank, IFAS Vietinbank nhanh bảo mật và tiết kiệm giải pháp cho mọi doanh nghiệp cả thế giới đang chuyển đổi nếu không tự nâng cấp thì làm sao phát triển nổi bớt đi những thủ tục cũ rườm rà mất thời gian không còn phải đợi chờ nhăn nhó các lời than e fast tiên hỗ trợ chuyển tiền ngoại tệ giao dịch nhanh thao tác dễ phí dịch vụ rẻ gửi hồ sơ cho vay ngay trên ứng dụng bảo mật ba lớp phân cấp duyệt từng đối tượng đi cùng với đó tiện ích thanh toán theo lô xử lý nhanh gọn cả khối giao dịch khổng lồ lượng huynh bây giờ về làng như cơn gió một nút nhận lương khỏi đợi chờ nhăn nhó iFast Vietinbank iFast Vietinbank chỉ cần một chiếc bắt tay mọi vấn đề biến mất ngay iFast Vietinbank iFast Vietinbank nhanh bảo mật và tiết kiệm giải pháp cho mọi doanh nghiệp Vietinbank iFast ngân hàng số của doanh nghiệp tôi vẫn là Hoàng Danh, lãnh đạo của một công ty hàng đầu và là một công ty hàng đầu, cái gì cũng phải dẫn đầu.